để các bác hiểu rõ hơn về cái bộ hột tài xỉu mắt cạn này hột tài xỉu thường ấy thì hột mắt nó sẽ nông à nó sẽ sâu nó sẽ sâu hơn còn mắt cạn thì hột nó sẽ khoan nhìn mắt nó sẽ nông hơn nhá các nhá đây em so sánh luôn đây là bộ hột tài xỉu mắt cạn còn đây là bộ hột tài xỉu thường này đây các nhìn này đó hai hột nó khác hẳn nhau luôn được chưa các anh nhìn này cái hột bên trên này nó sẽ sâu hơn này còn hột bên dưới là mắt nó sẽ nông hơn đó được chưa ạ với cái bộ hột tài xỉu mắt cạn này các bác đi lắc tại các sòng sới các có thể lắc giữ hột theo ý muốn của mình lắc giữ hột theo ý muốn là như thế nào là các có thể lên tài xuống xỉu giữ tài giữ xỉu theo ý muốn được và cái bộ hột này nó đi rất là đều tỷ lệ lên bảng nó rất là cao bác nào mà muốn lắc được cái bộ hột này theo ý muốn của mình các bác cứ liên hệ trực tiếp với em hoặc các bác lên cơ sở em em là sơn tài xỉ và cơ sở em ở bến xe miền tây bộ hột này em bao tan tích ăn thua chảy hột cho các bác các có thể đi lắc tại đấu trường c 1 thoải mái các bác nhá nắp chén khi mà các bác mua bộ hột nắp chén em sẽ tặng đây nắp chén em tặng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 đi đều chén tài chén xỉu đúng không bây giờ em sẽ lắc giữ nha bây giờ đang xỉu đúng không em lắc lên tài rồi em giữ tài đó tài em giữ tài này một chén hai chén ba chén bốn chén được chưa ạ em lắc giữ tài được bốn chén đúng không bây giờ em xuống xỉu này đó xỉu em lắc xỉu giữ xỉu này một xỉu hai xỉu ba xỉu bốn xỉu bão nhất luôn này đó năm xỉu được chưa ạ năm chén xỉu vừa rồi đã lắc giữ tài giữ xỉu cho bác rồi bây giờ đang xỉu đúng không em lên tài này đó lên tài bão ngũ luôn được chưa ạ vừa rồi em lắc có vài chén thôi mà đã hai lần bão rồi các bác thấy không ạ